Tôi xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã đến với channel của mình Và mình là Huy đây Video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cơ Minecraft Action cho mình giải xuất gọn nhất các bạn Thì trước khi bắt đầu video mình muốn các bạn để lại cho mình một like Một đăng ký kênh ủng mình nhé Và đừng quên ấn like cái chính thông bạn để nhận các bạn mới nhất khi mình làm video mới nhé Thì trong video lần trước thì mình đã có thấy dùng một cái chỗ để à, gọi là ngôi nhà nằm phía trong này làm phía bên ngoài này một thì phân lại như thế này thì nó dán mình áp cả thì cái bị ngố và ruộng đậu của mình đã lợn rồi ra thì mình sẽ đi vào và qua hết cái động cái cái động giữa này giữa hậu này giữa thì như nè là Ừ, bị ngồi nhẹ qua cái đoạn này xong xong mới sẽ qua một cái bị ngủ lớn đẹp thì hôm sau mới sẽ ăn rất là nhiều em rồi cho nên mình sẽ ăn rất nhiều dưới hậu và bị ngố đầy đầu cho mấy bạn lang luôn đấy nè ừ. bánh xè thu hoạch sắn động này mà bánh xè đi vào nha khó để bắt đặt cái động bị cố này luôn nhẹ thôi à chưa con lên nghe rồi bây giờ thì mang cái cạnh của mình đi vào hệ thống nhai khó để cắt, hoạt động à, giữa giữa hậu và bị ngô này thôi Đấy, bây giờ cho mình cắt vào chỗ để đồ bản này à, thì trong bây giờ trong thời gian hết tập thì mình đã có đưa hai bé bom mặn về cái chỗ mình lúc trước khánh phải là thằng bạn bậy đang cả đưa về ngục đây đi nó khá là xả luôn cho nên mình không tìm để quay lại thì trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ lấy dùng một cái vuông đất để chịu bon nhẹ và thì năm mình sẽ lại là nhiều đất này nè mình sẽ đi ra ngoài phía bên kia ra rất nhiều cái đất ở cái chỗ bon này mình đã đào được vào cái chỗ gần nhà gần ô bon gần chỗ à mấy nhà nặng này mình sẽ làm à tại khu núi bon nặng ở phía bên này nè bây giờ thì mình sẽ lọc tất cả bằng đất nhìn nhìn gì à nhìn cả đất quần quý thầy này thắng rồi ở đúng đấy tí thầy này là này ganh vung mặt này luôn nhẹ cái việc này đòi hỏi nó khá rất ra một thời gian luôn thì hẹn gặp lại các bạn trên mấy lan sống tại chỗ này luôn nhé đấy thì mình chỉ còn cái chỗ này nữa là sống rồi đấy mình là tham sống cái chỗ vùng đặt bo mặt này thôi. thì à, bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà khó và lại một ít hàng rau rộng như thế này làm như thế này nè để hỏi những ông bọn làm gì luôn tung nhỉ trở lại một ít gỗ rồi mấy mẹ con hiện tại tập thơ lên nữa chứ gỗ ok rồi wow bây giờ mình sẽ sử dụng phím này nè là dùng phím có phải gì ừ, không sáng tôi nghe đủ chưa đấy lấy con nữa đi Rồi Bây giờ lại một ít đen long mà hmm. Còn một ít À còn hàng nào nữa này Một cái bánh chế tao đi Một cái phòng này giờ thì bày ra là thử bên kia thì tam cái ra là khu vực núi văn động nói anh nhìn cái cá sụn mà sẽ ra giống khu vực này nè ở đâu từ đấy nhỉ đấy mình sẽ đặt một cột trụ đấy cũng một cột trụ ừ, chỗ này thì mình ba rồi đấy ừ, đấy bây giờ làm cái này rồi đặt vị trí nữa rồi nhà cô trâu này thì cả bằng bao nhỉ mình đã cắt tương lao cũng được vậy đó tí những cái chậu mà họ có thể đi xuống cái này là bộ nối nhỉ ừ, mình sai sai nó chậu trên này mới đủ gì rồi rồi mon Còn này thì nó mau rồi tại vì cái chỗ này thì con nó nóng sẽ đi qua được đấy trong cái chỗ này thì chỉ cần héo là được đấy còn cái chỗ này nữa rồi cái sóng một bảy rồi bây giờ thì làm tương tự như vậy phải bám còn lại thôi phải cho mình là đang sống thể chỗ hàng lan lên rồi và dẫn em cộng cái vẽ đúng nhỉ ừ, đấy cái bạn bo nằm ra phía trong này rồi bây giờ thì mình sẽ đặt mình phải đen lông này vào chỗ này để làm cho chỗ này sáng hơn thành ngập bằng quả hình ờ xuất hiện ở phía trong này nhỉ chỗ này được sắp đấy chắc ăn bọn ổn đi cho ăn toàn nha Cô được quá luôn. Này lại Ui <laughs> thôi rồi rồi đã xong ba chỗ này nó phải ra Thiên nhiên sẽ giữ cái cần lũ mình ra vào chỗ mẹ bò này hẳn thôi đấy thì lên qua nào rồi đấy em, không đấy xong rồi đẹp lắm bẻ bét này naik naik bây giờ thì mình sẽ khẳng định một ít đen là phải hôm nay nữa chắc là đẹp hơn nhỉ ừ. đấy đấy à, đúng rồi bây giờ thì mình sẽ máy vào nhà và tìm lại có một ít nọng lá xong một ít nọng ngoài này đúng nhỉ nọng nọng nọng này luôn Một ít bò sướng nữa thằng này đấy nữa thế cho bài đó ra tam cái ừ. một ít nặng ừ, phía trong này thôi này cái chỗ này một ít nặng này à, bọn thằng lên đấy ôi ừ. ôi ta có một ít nằm nóng chứ máu trong nó khá là cả luôn đấy rồi con chỗ này chứ Đấy, nhìn toàn ngọn khá là đẹp rồi Giờ thì mình sẽ nhờ nhập đâu và chuẩn bị Để có chuyện làm phá Rồi, bây giờ thì đi vào vai dọn dẹp một ít đâu về trong này Hmm. Nào bạn mà cái mình dọn dẹp đâu xong rồi hôm nay cái mình sẽ có một chuyện gặp phải về giờ địa ngục để tìm thấy một cái vaccine ở chỗ của One Mickey này để bắn phá đấy nhỉ? nên tỷ lệ mình vung vung đặt đỏ nên nó từ lại một ít nó mang về một ít đen lên luôn một ít bự nữa mình đang không biết là cái chi đao nó là nhanh nhỉ ừ. rồi không có gì lộ nữa lại chia leo này phải luôn không nữa ở ờ, vì giờ này chỉ hái cỏ còn còn là nó lần mà à, ma giọng cái gì nhỉ con lần hay cũng phải người lần không bây giờ thì mình làm trên anh chàng người team với sân mid chúng ta sẽ đánh đáp hôm nay thì xem ừ. Ừ. đây đây đây đây này để một của các sân lâu thì noi để team mây trẻ à đột nhập nó từ phía trái này ừ rồi bộ đây là phần mặt cuốn giáp này ha còn biết liên hương ba là đạn khó ăn thôi không nó có việc không nào ui nó nhận nó đi không